Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 1 tháng 6 năm 2021, tức ngày 21 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày canh thìn, tháng quý tỵ, năm tân sửu. Còn giáp xung ngày canh thìn hôm nay là giáp tuất, mậu tuất, giáp thìn. Còn giáp xung tháng quý tỵ là đinh hợi, ất hợi, đinh mão. 1. Tử vi tuổi tý. Thìn tý bán hợp báo hiệu người tuổi tý trong hôm nay có thể gặp được quý nhân trợ mệnh, Chuyện làm ăn kinh doanh của bản mệnh nhờ vậy khá thuận lợi, bạn sẽ có được những cơ hội phát triển mới, lợi nhuận cũng theo đó mà tăng vọt. Ảnh hưởng của thương quan nên cuộc sống của tuổi Tý bỗng chốc trở nên quá bận rộn khiến bạn đánh mất nhiều thứ quan trọng, trong đó có cả tình cảm gia đình. Chuyên tâm làm ăn nhưng cũng đừng quên quan tâm đến tổ ấm của mình bạn nhé. Ngày thủy thổ xung khắc cũng đe dọa tình cảm đôi lứa khiến hai bạn dễ xảy ra tranh cãi vì những vấn đề hết sức nhỏ nhặt đôi khi bạn cũng nên để ý đến cảm xúc của người ấy thay vì cố hơn thua cho bằng được kèo tổn thương gây ra sẽ khó mà chữa lành được. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi Sửu. Thiên Sửu tương phá là lời nhắc nhở người tuổi Sửu cần phải chú ý tới tính tương tác với mọi người trong hôm nay. Công việc khó bề suôn sẻ do các thành viên tranh cãi, bất đồng với nhau. Tập thể thiếu đoàn kết có thể kéo lùi bước tiến của tất cả mọi người, chính Ấn Độ mệnh sẽ là một ngày khá khả quan về mặt tài chính đối với người con giáp này. Có thể một người bạn từng làm việc cùng trong quá khứ sẽ xuất hiện và mang theo lời mời hấp dẫn hoặc có ai đưa tới cơ hội đầu tư khá triển vọng cho bản mệnh. Ngày thổ khí vượng, những chú trâu nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe, nhất là về đường ruột. Mệnh chủ thời gian này căng thẳng và áp lực, có thể sẽ mắc bệnh dạ dày, hãy lưu ý để đi thăm khám kịp thời khi có biểu hiện lạ. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. Ba. Tử vi tuổi dần Thiên tài nhập cục, đường tài lộc của tuổi dần hôm nay cũng có nhiều tin vui khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi. Con giáp này có thêm nghề tay trái để tăng thu nhập cho mình, tuy có chút vất vả nhưng thành quả nhận về khiến bạn hài lòng. Người làm kinh doanh có cơ hội phát triển quy mô làm ăn lớn hơn nữa, nếu bạn nắm bắt được cơ hội này thì chẳng lo không có tiền tiêu. Bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài, Ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm của tuổi dần vui thì ít mà buồn thì nhiều. Mâu thuẫn cứ kéo dần khoảng cách giữa cả hai ra xa nhau hơn. Dù bạn đã cố gắng hàn gắn dặn nít nhưng nỗ lực từ một phía thì chỉ là vô ích. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Cục diện tương hại xuất hiện trong tử vi thứ ba này của người tuổi mão là nguyên nhân khiến chuyện tình cảm của bản mệnh không mấy tốt đẹp. Bạn và đối phương gặp nhiều mâu thuẫn, ai cũng có chính kiến và không có ý định lắng nghe người khác. Đây sẽ là lý do giết chết tình yêu của hai bạn. Chính tài xuất hiện, dây là có điểm lành đang tới, lúc này rất thích hợp để những chú mèo đầu tư hay kinh doanh. Nếu có ý định mở rộng khoản thu nhập hàng tháng của mình, bạn có thể lên ý tưởng ngay từ bây giờ. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở tuổi mão đừng quên chăm sóc cơ thể mình vì sức khỏe chính là tài sản vô giá. Chỉ khi có một sức khỏe tốt, bạn mới có thể thoải mái theo đuổi những thứ mình thích. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn. Thìn thìn tự hình gây ra những nỗi bất an không tên trong lòng người tuổi thìn. Nếu lo sợ vì những điều sắp xảy ra thì tốt hơn hết bạn nên tìm cách xử trí từ bây giờ, còn nếu tiếp tục không hành động gì bạn càng căng thẳng và mệt mỏi thêm mà thôi. Thiên ấn xuất hiện như tiếp thêm sức mạnh để tuổi thìn giải quyết dứt điểm những rắc rối hiện tại, khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ được khắc phục ổn thỏa. Bản mệnh thậm chí còn nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình với mọi người nữa. May mắn, vào những lúc hoang mang như hiện tại, bạn luôn nhận được sự quan tâm và động viên kịp thời nửa kia. Bạn thầm cảm ơn định mệnh sắp đặt để hai bạn có thể gặp được nhau và bên nhau đến giờ. Dù còn nhiều thử thách phía trước nhưng bạn tin tình yêu của mình đủ lớn để cả hai quyết tâm vượt qua tất cả. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ. Thiên quan xuất hiện kéo theo họa tiểu nhân quấy phá, công việc vì thế mà cũng dễ gặp phải rủi ro hơn. Tuổi tỵ cần phải lưu ý hơn trong những mối quan hệ nơi công sở, là bạn hay thù chẳng thể biết trước được. Đúng là ban đầu kẻ tiểu nhân kia chẳng hề có ý xấu với bạn, nhưng khi nhìn thấy những gì bạn đang có thì lại sinh lòng đố kỵ, ganh ghét mà muốn cướp lấy, nếu cứ tiếp tục cả tin như vậy, bạn có thể tự tay đổ công sức vất vả bấy lâu của mình xuống sông xuống biển. Hỏa sinh thổ, tình cảm giữa tuổi tỵ và người ấy càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Đôi khi cũng nảy sinh tranh cãi nhưng sau những lần đấy, hai người lại hiểu và yêu nhau nhiều hơn, tình cảm thậm chí càng thêm nồng nàn. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ, Người tuổi ngọ có chính quan trợ mệnh nên sẽ đón nhận một ngày với công việc suôn sẻ, không có nhiều điều cần phải lo lắng. Bản mệnh chỉ cần làm theo đúng kế hoạch đề ra là có thể thu được thành quả như mong đợi. Tinh thần trách nhiệm cao là điều mà tuổi ngọ được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao. Bản mệnh cần cố gắng phát huy để giành được nhiều thành công hơn nữa. Hãy tạo thêm động lực làm việc cho chính mình. Có như vậy, con đường thăng tiến của bạn sẽ ngày càng rộng mở. Ngũ hành tương sinh giúp vận đào hoa của tuổi ngọ thêm phần khởi sắc. Người độc thân có thể được ai đó để mắt đến. Tính cách đặc biệt của con giáp này khiến cho đối phương không khỏi rung động. Tuy nhiên, tình yêu cần đến từ hai phía, quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay bạn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần, 8. Tử vi tuổi mùi, chính ấn nâng đỡ, sự nghiệp hôm nay của người tuổi mùi không có nhiều trở ngại. Thậm chí, bạn sẽ tìm được đồng minh đắc lực, Cùng chung chí hướng nên cả hai đồng lòng giải quyết mọi việc rất nhanh chóng. Thời điểm này, cơ hội thăng tiến của bản mệnh khá tốt. Chỉ cần những chú dê làm tốt việc của mình một cách tốt nhất là có thể có được những cơ hội đảm nhiệm trọng trách lớn lao mà cấp trên tin tưởng giao cho bạn. Thổ khí vượng, sức khỏe của tuổi mùi hôm nay dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố ngũ hành. Cần chú trọng tới chuyện ăn uống, đừng bỏ bữa hay ăn uống không hợp vệ sinh mà gia tăng sức ép cho đường tiêu hóa và dạ dày. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân được cục diện tam hợp mang tới quý nhân giúp vận trình của người tuổi thân trong thứ ba này vô cùng sáng sủa. Chẳng những công việc suôn sẻ mà tình duyên còn thắm sắc giúp con giáp này giữ được tâm trạng hân hoan suốt cả ngày dài. Bạn ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong tập thể. Nếu tiếp tục giữ được phong độ hiện tại, chẳng mấy mà bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của bản thân, thổ sinh kim, chuyện tình cảm đôi lứa, vợ chồng chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại nào, thậm chí dù công việc hai bên đều rất bận rộn nhưng cả hai vẫn chẳng hề quên trao nhau những câu nói ngọt ngào, lãng mạn và cả sự quan tâm kịp thời. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu Tuổi dậu trong hôm nay sẽ gặp được nhiều may mắn nhờ quý nhân lục hợp mang tới, đặc biệt là đào hoa khởi vượng tới không ngờ, sau thời gian chờ đợi bấy lâu thì con giáp này cũng gặp được nhân duyên của mình, tình yêu mở lối trái tim. Các cặp vợ chồng sẽ có những giây phút hạnh phúc thăng hoa bên nhau. Cuộc sống hôn nhân với nhiều áp lực đời thường cũng không khiến cho tình cảm nhạt phai mà còn càng ngày càng trở nên bền chặt hơn nhờ sự sẻ chia của cả hai. Kiếp tài là điểm báo họa phá tài, mất tiền mất của có thể khiến tuổi dậu rơi vào cảnh khốn đốn, Lúc này, bạn tốt nhất không nên tham gia vào các dự án đầu tư có phần mạo hiểm, mà hãy để dành cho những cơ hội có tính an toàn, chắc chắn hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất thìn tuất tương xung là lời cảnh báo người tuổi tuất chớ nên vướng vào các cuộc tranh cãi, xích mích trong hôm nay kẻo bạn có thể gặp rắc rối không nhỏ. Càng là người xa lạ thì bạn lại càng phải cố giữ hòa khí để hạn chế tối đa rủi ro cho bản thân vì họa vạ miệng. Dù có gặp phải chuyện bực dọc, con giáp này cũng cần phải chút giận đúng người đúng tội. chứ nên mang những cảm xúc nóng nảy tiêu cực về nhà rồi chút lên đầu nửa kia, có thể bạn đang tự tay phá hủy hạnh phúc của mình đấy. Trong công việc, người tuổi tuất cần thêm sự quyết đoán và hành động dứt khoát hơn, đừng để những nỗi sợ về những chuyện chưa xảy đến cản đường của bạn. Nhất là khi đang có sẵn thiên ấn ở bên, không hành động lúc này, bạn sẽ phải hối tiếc khi cơ hội qua đi đấy. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi, thực thần xuất hiện mang tới cơ hội kiếm tiền bất ngờ cho người tuổi hợi, thậm chí bạn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì tiền đã đổ về túi. Con giáp này biết cách tận dụng lợi thế mình đang có để đạt được những cơ hội tài lộc nhiều người ngưỡng mộ.